Chúng ta bắt đầu đi vào ví dụ số 1. Chúng ta có đồng đề nhé. Hãy vận dụng quy tắc mô men lực vào các trường hợp sau. A nhỏ, một người dùng xà beng để đẩy một hòn đá. Đây, xà beng đây. Muốn xà beng đẩy ta kéo đã. Kéo lên hòn đá sẽ di chuyển lật về phía trước đúng không ạ? Và thứ hai, một người cầm cái xe cút kít nâng lên. Đây, ta lâng lên nhìn này. Đúng không ạ? Cái xe đẩy á, xe rùa ấy ở quê người ta gọi là xe rùa đúng không khi cho một vật lên trên cái xe rùa đó nhấc lên và di di chuyển đúng không câu hỏi đặt ra là hãy vận dụng quy tắc mô men lực vào các trường hợp này ở trường hợp số 1 các em nhìn xem ở đây thầy đánh dấu vị trí ô nhé vị trí ô của thầy đây đấy vị trí ô của thầy trên bảng nhé thế thì lúc này cái giá của lực FA FA đây đấy đẩy lên mà FB đây là tính từ O tới A và từ O tới tới B. Ở trường hợp A, thầy luôn có FA nhân với OA sẽ bằng FB nhân với OB. Đây chính là điều kiện cân bằng của vật rắn quanh một trục quay cố định hay còn gọi là mô men lực và bằng M của lực FA và M của lực FB. Được chưa các em? Đó, rất dễ nhá. Cúp B một người cầm một cái xe cút kít nâng lên khi một người cầm một cái xe cút kít nâng lên thì các em hãy nhìn đến đây thầy vẽ trực tiếp lên hình này nhá thì lúc này cái giá của ô sẽ dòng xuống đây như thế này đây chính là ô và đây chính là D1 và đây chính là D2 đó điểm này của thầy chính là điểm A và điểm này của thầy chính là điểm B. Đúng không em? Thì rõ ràng khi thầy nâng cái xe cũ kỹ này lên thì trọng lực P hướng xuống, trọng lực phải tính từ tâm của vật rắn đúng không ạ? Và đến vị trí của cái cái bánh xe này chính là vị trí O. Với vị trí B thầy luôn có đó là gì? Trọng lực P nhân với OA sẽ phải bằng lực F nhân với OB. Đây chính là điều kiện cân bằng hay còn gọi là quy tắc mô men lực vào trong trường hợp này thầy vẽ trên hình vẽ trực tiếp rồi được chưa các em đó như vậy thì với cái ví dụ số 1 này phần nào các em đã hiểu được thế nào gọi là cánh tay đòn cánh tay đòn phải được tính từ giá của lực nhưng phải kể được từ vuông góc tới tâm của chúng ta ở đây tâm của ta là a lực này đây này quay quanh cái trục ô chẳng hạn quay quanh trục ô này thì cái giá của lực p này phải kể vuông góc tới cái giá của trục đi qua ô Tương tự lực ép này phải được kẻ từ vuông góc từ giá của lực ép tới trục đi qua ô. Tương tự ở trường hợp số 1 ở trước các em? Đó